len miêu cô tông ở đây mình sử dụng len miêu cuộn 125g nè có mát đỏ như thế này hả kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim to gấp đôi sợi len nha đầu kim của mình sẽ to gấp đôi sợi len cho cái phần thân váy của mình được mềm mại hơn ngoài ra thì còn có kéo cắt len và một hạt nút dùng để cài cái phần cổ áo thì ở cái mẫu áo đầm này do clip hơi dài nên bây giờ mình sẽ chia làm 3 phần để mình hướng dẫn nha phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần cổ áo trước cái cổ tròn như thế này đây và cái phần cổ áo này cũng có thể ứng dụng cho nhiều mẫu khác nhau nha khi hướng dẫn được phần cổ áo rồi phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn móc cái phần hoa văn ở phía dưới nè các cái hoa văn chiếc lá ở phía dưới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 đây từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 sau đó đâm kim vào chân móc thứ 60 và móc vào đây một mũi kép đơn ở hàng móc đầu tiên của cái vòng móc phần cổ áo này mình sẽ tiến hành thêm mũi ha các bạn sẽ lấy tổng số mũi móc của cái xích đầu tiên mà ta gây nên được sau đó chia cho 12 ở đây mình móc được 60 mũi nè chia cho 12 thì ta sẽ được 5 mũi thì ở 5 mũi móc mà mình vừa chia ra được chân móc thứ năm các bạn sẽ thêm cho mình một mũi ở cái chân móc thứ năm ha đối với hai điểm ở đầu và cuối hàng móc này thì 5 mũi móc đó ta sẽ chia đôi ra ha các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào cái chân thứ hai á móc tiếp vào đó một mũi kép đơn sau đó khi đã được hai mũi kép đơn vào hai cái chân móc đầu tiên này rồi nè thì cái chân móc thứ ba ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc tức mình sẽ thêm một mũi vào đây ha móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân một và hai thì khi đã móc được cái cụm đầu tiên này rồi nè ta còn thiếu hai mũi móc nữa thì hai mũi móc này nó sẽ nằm ở đầu dây còn lại nha để ta có được 5 mũi móc ở đây nè mũi thứ năm thêm hai nè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 sau khi đã được 5 mũi kép đơn cho 5 chân móc như thế này rồi nè thì ở cái chân móc thứ năm á chân móc mà ta chia ra được các bạn sẽ móc thêm cho mình vào đó một mũi kép đơn nữa như vậy là 5 chân móc của mình sẽ thêm được một mũi móc ta sẽ có 6 mũi móc ở đây ha bốn chân đầu tiên mỗi chân là một mũi kép đơn còn cái chân móc thứ năm ta sẽ có hai mũi kép đơn vào chân thứ năm nè thì sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc tiếp theo 4 chân móc kế tiếp mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc 2 3 và 4 khi được 4 mũi kép đơn thì chân móc thứ năm sẽ làm cho mình tương tự giống như cái phần này ha tức là ta sẽ thêm hai mũi vào cái chân này móc vào cái chân móc thứ năm này hai mũi kép đơn nè như vậy là ở đây mình đã thêm được một cụm chân móc nè 5 mũi móc thì cái mũi thứ năm ta thêm được một mũi ở đây mình đã thêm được 3 mũi móc rồi thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc nha bốn chân liên tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc 1 2 3 và 4 sau đó chân móc thứ năm ta sẽ gây nên hai mũi kép đơn cho cái chân móc thứ năm này kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai làm tương tự cho đến cuối hàng nha bốn chân liên tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và chân móc thứ năm sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã thêm được đến cuối hàng nè thì ở cuối hàng các cái chân móc cuối cùng này cũng tương tự bốn chân móc liên tiếp mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ hai cho chân thứ hai kép đơn thứ ba cho chân móc thứ ba và kép đơn thứ tư cho chân móc thứ tư sau đó chân thứ năm ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân lúc này cuối đầu dây của mình sẽ còn dư lại hai mũi móc thì hai mũi móc này cộng với hai mũi móc ở đầu dây cuối cùng bên này nè thì ta cũng có được bốn mũi kép đơn sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân ha móc cho mình hai chân còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc như vậy là hàng móc đầu tiên của mình hoàn tất và khi ta chụm lại hai đầu dây thì cái vòng tròn của mình nó sẽ như thế này ha đây là cái phần cổ áo tròn nè bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc hàng móc tiếp theo từ đây móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng móc tiếp theo này mình sẽ móc vào các cái chân móc của cái hàng móc phía dưới chân đầu tiên móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn thì lúc này các cái mũi móc mà mình móc nè nó đang nằm ở cái mặt trái của cái hàng móc ở phía trên ha hàng móc ở phía trên đâu quay lại thì nó sẽ nằm mặt trái nè thì các bạn sẽ để ý cho mình nè đây là hai mũi móc cùng một chân móc ở phía dưới ha ta sẽ thêm mũi vào một trong hai cái chân móc này quay lại cái mặt phải nè thì ta sẽ dễ thấy được hai cái mũi móc cùng chân này hơn đây là chân thứ nhất và chân thứ hai của hai mũi móc có cùng một chân móc phía dưới nè thì lúc này cái hàng móc của mình đang móc theo cái chiều ngược lại của cái phần mặt trái bên dưới nè thì khi gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân ha hai mũi cùng chân nè thì cái chân móc thứ nhất này các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là mình vừa thêm được một mũi móc cho hàng móc thứ hai tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mũi chân móc thì hàng móc này mình sẽ có 5 mũi móc ha 5 mũi móc mỗi chân có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn ta được 5 mũi kép đơn như thế này vào 5 chân móc thì chân móc kế tiếp mà ta gặp nè sẽ là chân móc thứ nhất của hai mũi móc có cùng một chân ở phía dưới đây là hai mũi có cùng một chân ha chân thứ nhất nè thì cái chân thứ nhất này ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai thì mình cũng thêm được một mũi móc ở đây ha đây là hàng móc mặt phải nè của hàng phía dưới ha hàng đầu tiên á thì chân đầu tiên ta sẽ gây nên hai mũi kép đơn đây tương tự cho cái điểm thứ hai cũng vậy ha chân móc thứ nhất thì ta sẽ thêm mũi vào cái chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân này đây khi quay ngược lại như thế này thì cái mũi móc của mình thêm nó sẽ nằm ở cái mũi thứ nhất ha tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại 5 chân móc liên tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở ờ, cái chân móc đầu tiên nè khi ta gặp cái chân móc đầu tiên của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới nè đây sẽ là chân đầu tiên ha thì cái chân đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc hai mũi kép đơn để ta thêm được một mũi ở đây nè kép đơn thứ nhất tiếp tục kép đơn thứ hai như vậy là mình cũng được thêm một cụm chân móc và ở đây mình cũng thêm đã được 3 mũi móc rồi nè thì các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại móc cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân ở phía dưới nè theo cái chiều từ phải qua trái của hàng móc phía trên ha thì đây sẽ là cái chân móc thứ nhất ta sẽ đâm kim vào đây và móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng các cái cụm chân móc như thế này sau khi đã thêm mũi được đến cuối hàng rồi tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích một hai quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo cũng làm tương tự giống như cái hàng móc mà ta vừa móc này nè mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Và cũng tương tự khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân ở phía dưới á, theo chiều từ phải qua trái ha, thì đây sẽ là cái chân móc thứ nhất nè. Hai chân móc cùng chân thì chân móc thứ nhất này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Từ đây cũng làm tương tự cho đến cuối hàng đối với cái hàng móc này ha. Làm tương tự giống như hàng móc thứ hai mà mình vừa móc mỗi chân móc sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi cùng chân ha đây khi ta gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân nè hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới thì cái chân móc thứ nhất này sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân lúc này cái phần cổ áo của mình sẽ có cái độ rộng là ba hàng móc rồi nè thì các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này thêm mũi cho mình cho đến cuối hàng móc mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi nào ta gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng chân á thì ta sẽ thêm vào đó hai mũi kép đơn cùng chân ha tương tự nè mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới thì chân móc thứ nhất này sẽ thêm vào đó hai mũi kép đơn cùng chân. Sau đó làm tương tự cho đến cuối hàng. Ta gặp đôi cái phần cổ áo lại ha. Thì cái phần cổ áo của mình nó sẽ ra cái họa tiết nửa vòng cung như thế này hình tròn như thế này nè và cái độ rộng này nó đã vừa đủ để có thể choàng vào phần cổ của bé bây giờ mình sẽ tiến hành ghép lại ha mình sẽ ghép lại để mình tạo đoạn cài nút ở đây từ cái chân móc kết thúc của hàng móc thứ ba này nè các bạn sẽ tiến hành di chuyển kim cho mình đến cái đầu còn lại thì lúc này cái mặt phải của phần thân váy của mình nè nó sẽ tương đương với mặt phải của hàng móc đầu tiên mà mình gây nên đây là mặt phải của hàng đầu tiên ha để nối được hai đầu dây lại thì các bạn sẽ đếm cho mình cái đầu còn lại này nè ta sẽ đếm qua ba chân móc và đâm kim vào chân thứ ba móc vào một mũi dời sau đó lên hai mũi móc xích khi đã nối được cái phần thân như thế này rồi tiếp tục ở cái hàng móc tiếp theo mình sẽ móc ở cái hàng mặt phải của hàng móc thứ ba nè ta sẽ đi theo chiều hàng mặt phải của hàng móc thứ ba nha nó khác với các cái hàng móc phía trên là mình đi theo chiều mặt trái bây giờ mình sẽ đi theo chiều mặt phải nè móc vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn tiếp tục chân kế bên móc một mũi kép đơn chân móc kế tiếp sẽ là chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới nè thì lúc này ta đang đi theo chiều mặt phải của hàng móc phía dưới nên các bạn sẽ thêm mũi cho mình vào chân thứ hai của hai mũi có cùng chân ha đây cái hàng móc ở bên trên này nè khi ta móc theo chiều mặt trái của hàng móc phía trên thì ta sẽ đâm kim vào chân thứ nhất còn ở hàng móc thứ tư này ta đi theo chiều mặt phải của hàng móc phía trên thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ hai ha hai mũi có cùng một chân móc nè thì chân thứ hai này sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn thì ở đây mình đã thêm được một mũi móc rồi nha tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc được các cái mũi kép đơn ta gặp cái chân móc kế tiếp là cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc nè đây hai mũi có cùng một chân móc chân thứ hai này ta sẽ đâm kim vào đây và móc hai mũi kép đơn ha ta sẽ thêm mũi vào cái chân móc thứ hai này nè móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc thì mình cũng thêm được một mũi móc cho cái vòng móc này rồi tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng nha các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi mà ta gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc nè đây là hai mũi có cùng một chân ở phía dưới ha thì chân móc thứ hai này sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha sau khi đã thêm mũi được đến cuối hàng ở cuối hàng các bạn chừa ra cho mình hai mũi móc này nè để ta chập đôi với hai mũi móc đầu tiên mà mình bỏ qua ở đây để tạo được cái phần cài nút cho nó hoàn chỉnh hơn á thì hai cái điểm đầu tiên và cuối cùng của cái xích đầu tiên mà mình gây nên nè đây là xích đầu tiên mà mình gây nên ha thì cái mũi mà ta tạo đầu tiên ở đây các bạn sẽ để cho mình ở phía dưới để ta có thể may nút ở đây thì khi ta giấu len vào may nút ở đây nó sẽ không bị hở cái sợi len thừa nè còn ba mũi móc xích gây nên của cái mũi kép đơn đầu tiên thì ta sẽ đặt ở bên trên ha ta sẽ may nút ở phía dưới nè thì ta sẽ đặt cái đoạn này ở phía dưới sau đó đưa cái đoạn mà ta gây nên ba mũi móc xích đầu tiên này nè đưa lên trên tiếp tục đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc bên trên ha chân đầu tiên của hàng móc bên trên đồng thời đâm kim vào cái chân kế cuối của cái hàng móc bên dưới nè hai chân móc song song với nhau như thế này và móc vào đây một mũi kép đơn tiếp tục hai chân móc còn lại đâm kim vào chân cuối cùng của cái hàng móc bên trên và chân cuối cùng của hàng móc bên dưới hai chân song song như thế này và cũng đâm kim vào đây móc vào đây một mũi kép đơn như vậy là mình vừa nối được hoàn tất hai đầu dây lại để tạo phần kèn nút ha đây ta sẽ cài nút lại như thế này tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái hàng móc này đâm kim vào đây và móc mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì đây sẽ là hàng mặt phải của cái phần thân váy của mình nè nó sẽ có cái họa tiết cổ tròn như thế này thì từ đây các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho cái phần cổ của mình nó được rộng ra nha hàng móc tiếp theo cũng tương tự như hàng móc mà mình vừa móc ở bên trên này móc vào chân đầu tiên ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn sau đó tương tự cho các chân móc kế tiếp mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi ta gặp chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới nè hai mũi có cùng một chân móc thì chân thứ hai này ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn ha kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chỉ khi nào ta gặp chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc nè đây là hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới ha thì chân thứ hai ta luôn luôn thêm vào đó hai mũi kép đơn sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa đối với những size lớn nha ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến hai cái điểm ở hai bên vai này nè nó sẽ rộng hơn so với cái phần vai của bé một chút từ 1 đến 2 cm thì các bạn ngân nha mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cũng thêm mũi vào chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân ở phía dưới nha móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và tất cả các cái hàng móc của mình khi móc đến cái mũi móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân nè thì cái chân móc này sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha và làm thêm nhiều hàng móc nữa sau khi đã thêm được nhiều hàng móc tương tự tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc cuối cùng một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích đối với size bé thì mình chỉ dừng lại ở 5 hàng móc thôi nha còn những size lớn hơn thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình nhiều hàng móc nữa bây giờ mình sẽ hướng dẫn chia mũi để tạo hai khoảng trống cánh tay cũng như là phần thân áo phía dưới khi gặp đôi cái phần cổ áo lại các bạn sẽ đưa cho mình cái phần mà ta để cài nút ở chính giữa của cái phần mặt sau thân áo nè nó nằm ở chính giữa như thế này sau đó sẽ tính cho mình tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà ta thêm ha tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà ta móc ở vòng ngoài này nè được bao nhiêu mũi sau đó ta sẽ chia ra cho 4 khi chia cho 4 thì các bạn sẽ đánh dấu cho mình 4 điểm để ta có thể tạo được hai phần cánh tay và hai phần thân trước thân sau nha ở đây mình móc được 118 mũi khi chia ra cho 4 thì ta sẽ có 29,5 cái số phẩy đó tức là mình sẽ bị dư ra hai mũi móc thì hai mũi móc này các bạn sẽ thêm cho mình ở mặt trước và mặt sau của thân váy ha còn hai cái điểm ở hai bên tay áo thì các bạn sẽ móc cho mình đúng cái số mũi mà ta ra chia ra số chẵn á tức là ta sẽ có ra 29 mũi ở phần cánh tay nè và ở hai mặt thân trước và thân sau ta sẽ có 30 mũi móc ha cũng canh cho mình làm sao để cái mũi mà ta cài nút nằm ở chính giữa sau đó chia đều ra nè thì ở đây ta sẽ có 30 mũi và bên trên cũng có 30 mũi hai phần cánh tay sẽ có 29 mũi móc nha bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái hàng móc để nối lại tạo phần cánh tay cũng tương tự như các cái hàng móc mà mình thêm ở bên trên này nè mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới nè thì cái chân thứ hai này tương tự giống như các cái hàng móc bên trên ha ta cũng thêm vào chân móc thứ hai này hai mũi kép đơn có cùng một chân móc nè móc vào đây nè kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai sau đó móc tương tự cho mình cho đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây nha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc đến chân móc mà mình đánh dấu ở đây nha khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây nè thì cái chân móc mà mình đánh dấu ở đây là chân móc thứ nhất của cái cụm bên tay áo á các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc sát bên này hai mũi kép đơn có cùng một chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai ta tháo kim đánh dấu ra ha đây là mũi móc thứ nhất của cái phần cánh tay nè từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3. Sau đó di chuyển kim đến chân móc mà ta đánh dấu kế bên á. Cái chân móc mà ta đánh dấu kế bên này nè. Thì chân móc ở đây mình đánh dấu là chân thứ 29 của 29 mũi ở cái phần cánh tay ha. Đây 29 mũi ở phần cánh tay thì tiếp tục đâm kim cho mình vào cái chân móc sát bên nha. Chân đầu tiên mà mình đánh dấu là chân thứ nhất nè. Và chân này là chân thứ 29 của phần cánh tay. Thì các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào cái chân móc sát bên á là cái chân móc thứ nhất của cái phần mặt trước ha móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai tháo kim đánh dấu ra thì như vậy lúc này mình tạo ra được cái khoảng trống để luồn phần cánh tay vào nè và cái khoảng trống này cách nhau là ba mũi móc xích tiếp tục các chân móc kế tiếp của phần thân trước mỗi chân cũng tương tự móc vào một mũi kép đơn cho mỗi chân móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc ta đánh dấu tiếp theo mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi ta gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở phía dưới nè thì tương tự như các hàng phía trên ha cũng móc cho mình vào cái chân móc thứ hai này hai mũi kép đơn có cùng một chân móc kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai sau đó tương tự cho các chân móc kế tiếp ha mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà ta đánh dấu kế tiếp này thì cái chân móc này cũng là chân móc thứ nhất và cái chân cuối cùng bên này cũng là chân móc thứ 29 của cái phần cánh tay thì các bạn sẽ móc cho mình đến chân móc sát bên này tạo một phần cánh tay tương tự như phần cánh tay mà mình vừa tạo ở bên này nè ha hai điểm đầu tiên và cuối cùng thì sẽ có hai mũi kép đơn ha và khoảng cách sẽ cách nhau là 3 mũi móc xích móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng và cũng tạo cánh tay còn lại tương tự như cái cánh tay ban đầu mà mình vừa móc á thì từ cuối cùng này tiếp tục đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào cái chân móc mũi kép đơn này một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích như vậy là phần thân giữa của mình có 3 khoảng trống móc xích ở hai bên phần cánh tay, cũng tạo ra được cái độ rộng cho phần ngực của bé ha. Ở cái mẫu này thì cách tăng size như sau. Các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên bằng với cái phần cổ của bé hoặc là rộng hơn 1 đến 2 cm ha, để mình có thể tạo cái phần cài nút nè. Sau đó chia cho mình cái tổng số mũi móc của xích đầu tiên này được bao nhiêu chia cho 12 nè được bao nhiêu thì ta sẽ tiến hành tăng mũi cho cái chân mũi mà ta chia cuối cùng á sau đó các hàng móc tiếp theo thì mình sẽ tăng vào cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ha móc thêm nhiều hàng móc đối với những size lớn hơn tức là mỗi vòng móc mình sẽ tăng lên được 12 mũi móc đây ta sẽ tăng lên được 12 mũi móc cho mỗi vòng như thế này size lớn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc hơn cái hàng móc của size nhỏ này ha sau đó khi đã thêm được cái số hàng móc này rồi thì ở cái hàng móc cuối cùng các bạn chia cho mình làm 4 phần để mình có thể chia khoảng trống để tạo phần nách cũng như là cái phần thân ngực phía trước lưu ý khi chia cũng đưa cho mình cái phần cài nút ra phía sau của thân váy ha sau đó tạo cho mình một cái khoảng trống để mình có thể luồn vào phần ngực nè thì cái độ rộng của phần ngực nó sẽ dựa vào cái khoảng cách mà mình chia cánh tay ở đây nè Đối với size ngực bé lớn hơn thì các bạn có thể thêm cho mình nhiều số mũi móc hơn so với ba cái mũi móc xích mà mình gây nên ở đây ha. Thì lúc này cái phần thân ngực của mình nó sẽ có cái độ rộng để có thể luồn vào cái phần ngực của bé nè, cho bé mặc được thoải mái hơn. Bây giờ mình sẽ móc tiếp hàng móc tiếp theo. Thì ở cái hàng móc tiếp theo này các bạn cũng làm tương tự giống như cái hàng móc phía trên ha chân đầu tiên móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và lưu ý hàng móc này cũng giống như các hàng móc phía trên ha khi ta gặp cái chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc phía dưới nè hai mũi có cùng một chân móc phía dưới thì chân móc thứ hai này luôn luôn móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân sau đó tiếp tục cho các chân móc còn lại ha thì cái hàng móc này nó sẽ giúp cho cái phần thân váy của mình nó được xòe hơn móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở ờ, cái chân móc cuối cùng cái chân móc sát ba mũi móc xích mà mình gây nên ở đây thì chân móc cuối cùng này các bạn cũng móc vào đó cho mình một mũi kép đơn nữa để ta có hai mũi kép đơn cho cái chân móc cuối cùng này nha móc vào đây một mũi kép đơn nữa nè sau đó ba chân móc kế tiếp ba chân móc xích này mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ nhất cho chân thứ nhất kép đơn thứ hai cho chân thứ hai và kép đơn thứ ba cho chân thứ ba sau đó ở chân móc đầu tiên của cái phần thân tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình cũng thêm vào đây hai mũi kép đơn có cùng một chân móc nè tương tự như cái điểm đầu tiên ở đây ha thì ta sẽ móc vào cái chân này hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là ở phần nách này mình đã thêm được hai mũi móc làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng khi gặp chân móc thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc thì cũng thêm vào đó một mũi kép đơn nữa ha ta sẽ có hai mũi kép đơn cho cái chân móc đó móc đến cái phần nách còn lại thì cũng tương tự nè điểm cuối cùng của cái phần thân trước và điểm đầu tiên của cái phần thân sau ta cũng móc hai mũi kép đơn đây ở điểm này cũng móc hai mũi kép đơn ha móc tương tự cho đến cuối hàng ở phần thân sau cũng tương tự như vậy ha thêm mũi vào chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân móc nè Sau khi đã móc được đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len thì như vậy là mình vừa hoàn tất được phần thân màu trắng tạo cổ áo hình tròn như thế này đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ móc thêm cho mình 2 đến 3 hàng móc nữa ở cái phần thân phía dưới ha móc thêm cho mình 2 đến 3 hàng móc nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều cao từ cái phần vai cho đến cái hàng móc thêm cuối cùng á bằng đến cái phần dưới ngực của bé chút xíu thì các bạn ngưng nha Thì đối với cái mẫu cổ áo tròn này các bạn cũng có thể ứng dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau. Ví dụ như là móc áo khoác hoặc là áo ghi lê cho bé mà cổ tròn cũng được nè. Hoặc là mình cũng có thể móc váy và phối các cái phần chân váy ở phía dưới khác cái họa tiết mà mình hướng dẫn ha. Các bạn cũng có thể phối cho mình cái họa tiết chân váy khác cũng được cho cái phần cổ áo của mình nó được linh động hơn. Thì mình sẽ dừng clip ở đây ha clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần chân váy để tạo cái họa tiết lá cho phần chân váy phía dưới nha